Dạ, Nam Mô Bút Thầy, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sang Khaya. Dạ, con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Xin kính chào tất cả quý vị học viên. Đã đến giờ vào lớp, xin mời quý vị trang nghiêm và tắt âm thanh để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo tối nay do cô Diệu Thiện tụng đọc. Xin mời cô ạ. Dạ. dạ, Nam Mô Bút Thầy, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sang Khaya. Dạ, con kính đảnh lễ sư si Takke kame charube girisi karatate chantalike vimane Dibbe rakte chagame taruvanagahane ge havatum ma cha yan tu đê qua cha la la tha vi sa gan dewa na ga yakkagan tan ta sang pike yang univara wacanang sa tha vô mê su nan tu tham ma sa va na ca pa đan tham ma sa va na ca pa đan tham ma sa va na ca lô pa đan nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. sanghang saranang gacchami. Tutiyambi buddhang saranang gacchami. Tutiyambi dhammang saranang gacchami. Tutiyambi sanghang saranang gacchami. Cha cha yam yam gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang cha gacchami iti piso bhagava arahang samma sambuddho viccha charana sampanno sugato lokavido anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Mano Sanang Bhutto Bhagawa Tinati Me Saranang Anyang Bhutto Me Saranang Warang Ete na sa cha na ho tu me cha ya mangalang Utamang ge na quan đề hằng ba na bằng sung varut tamang Bụt thê vô khá lý tổ độ sô bụt thô ca ma tụ tăng ma măng Soát ca tô quá ca quá ta thầm mô sang điệt tí cô a ca lý cô Ê hi bát si cô ô bá na si cô bát chát tăng về điệt tập bô vinh nhu hi Tinati me saranang anyang thammo me saranang warang Ete na sa cha veche na ho tu me cha ya mangalang. Uttamange na wande hang thamman cha rubi thang varang. Thamme yo kalito do so thammo kama tu tăng mamang. Supatipanno bhagavato sa waka sangko. Uchupatipanno bhagavato sa waka sangko nhà nhà ba ti bàn nô ba ca wa tô sa wa ca sang cô sa me chi ba ti bàn nô ba ca wa tô sa wa ca sang cô ya dit dang chát ta ri bu ri sa yu ni ta bu sa bu ga la e sa ba ga wa tô sa wa ca sang cô a hu này yo ba hu này yo đắc khi này yo Anjali karani yo anuttarang tarang khét tăng lô ca sa tí na tí mê sa ra năng ăn nhăng sang khô mê sa ra năng quá răng ê tê na sa cha vết chê na hô tu mê cha gia măng gá lăng ua ta măng ghê na quan đê hang sang khanh cha đô vi thoát ta măng sang khê vô khá đi tô đồ sô sang khô ca ma tụ tăng ma măng Wanda miche ti yang sambang samvatane supati titang tăng Sari rikada tu maha bộ tinh bồ tát ru bằng sắc sam bồ tê ác ta vi sanh cha đoa đa sanh cha sa ha sa kê bành cha ha tê sang tham minh cha sang khan cha a da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pa ve na han toa sập bê u bát da we aneka tu vivina santu ase sato sambutte bencha benya sanh cha cha tu vi ti saha sake sa sata saha sa ninama misira sa a hằng tê sang thăm anh cha sang khăn cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pa về na hành toa sập bê u bát đa quê aneka antaraya tu santua se sato sambutten nabuttarasate attajatta lisa sasake vì sati sata saha sa ni nama mi si sira sa ahang te sang tham man cha sang khan cha da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha về na hành tòa sập bề ubat da về aneka antaraya vivina santua se sato sập về burati ma ya di sa yadisa yasatta Avera suke hon tu sabbe puratima ya nudisa ya satta avera suke hon tu sabbe dakkina ya disa ya satta avera suke hon tu sabbe dakkina ya nudisa ya satta avera suke hon tu sabbe pachima ya disa ya satta avera suke hòn tu sắp về bát chí mà gia nu đi xà ya sắc ta về ra su kề hòn tu sắp về út ta ra gia đi xà ya sắc ta về ra su kề hòn tu sắp về út ta ra ya nu đi xà ya sắc ta về ra su kề hòn tu sắp về uparima ya đi xà gia sắc ta về ra su kề hòn tu sắp về hết Tima Yadisa Yasata Avera Sukhi Hon tu sắp bê sắp ta avera hon tu sukhi ta hon tu nik đút kha hon tu ấp già bích cha hon tu ani kha hon tu đi kha yuka hon tu aroga hon tu sắp bách tỷ sam mít tu sukhi attanang bà ri haran tu đúc ta cha nít đúc kha ba giáp ba ta cha nước bát ya so cấp ba ta cha nít so ca hòn tu sắp bê bì bà ni nô a ca sắp ta cha bùm mặt ta để qua na ga mai tí ca bốn nhân nô anu mô đàn tu chi răng đặc khăn tu sa sa năng a ca sắp tha cha bùm mặt tha để qua na ga mai ca bồn nhang no anu mô đan tu chi răng đặc khăn tu nô gá ru aka satta cha bom matta dewa naga metika bồn nhang no anu mô đan tu chi răng đặc khăn tu nhà ta vô aka satta cha bom matta dewa naga metika bồn nhang no anu mô đan tu chi răng đặc khăn tu ba ni no a ca akasattha cha bum tha de qua na ga ma ca bồn nhăn no anu mô đan tu chi răng rạc khăn tu no sa đa y đăng ratano bồn nhăn a sa ba ca ya ba hằng hồ tu na ga te ca lư sa du sa du sa du sa du Dạ thầy kinh tham Bảo đã tụng đọc xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con. Kính thỉnh sư ạ. Recording in progress. Nam mô Bụt Thầy ạ nam mô tham ma giá nam mô sang khai giá xin chào các học viên thì hôm nay chúng ta học tiếp phần à, đầu đề nhị phần à, à, nhóm pháp thứ ba đó là nhị đề nhị đề lậu à, à, nhị đề lậu à, tù lậu xin lỗi <coughs> tù lậu giờ chúng ta sẽ đọc uh, bài trước à, đọc bài trước rồi uh, ta sẽ nghe giảng ở trong phần uh, tụ lậu này giờ sư đọc trước rồi sau đó mời uh, các viên ta giơ tay lên để chúng ta tập đọc để nhớ được một ít uh, các thuật ngữ ở trong uh, bi diệt pháp tụ lậu a à, quá gối cát 14 asawa thamma các pháp lậu no asawa thamma các pháp phi lậu 15 sasawa thamma các pháp có cảnh lậu anasawa thamma các pháp phi cảnh lậu 16 asawa samyutta thamma các pháp tương ưng lậu asawa vipayutta thamma các pháp bất tương ưng lậu 17 à, sau chi quá tham mà xa sau hòa các pháp lầu cảnh lầu sa sau hòa chi quá tham mà nô chắc à sau các pháp cảnh lầu phi lầu mười tám a à, sa qua chi quá tham ma a à, sa quá sam yutta các pháp lậu tương ưng lậu a à, sa wa sam yutta chi quá tham ma nô chá a sa wa các pháp tư ưng lậu phi lậu 19 a sa wa vipayutta khô pana tham ma a à, sa wa pi anna sa wa pi các pháp tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu à, lần nữa ha tù lầu Asawa Gochaka 14 Asawa ma các pháp lậu nô a No Asawa ma các pháp phi lậu 15 Sasawa ma các pháp có cảnh lậu Anasawa ma các pháp phi cảnh lậu 16 ta Samyutta ma các pháp tương ưng lậu a ta Dipayutta ma các pháp bất tương ưng lậu 17 à, sa hòa trì quá tham ma sa sa hòa chát các pháp lậu cảnh lậu sa sa hòa trì quá tham ma nô chát a à, sa hòa các pháp cảnh lậu phi lậu 18 a sa hòa chi quá tham ma a à, sa hòa sam bá ta chát các pháp lậu tương ưng lậu a à, sa quá sam yutta chi quá tham ma no cha a sa qua các pháp tương ưng lậu phi lậu 19 a sa quá vipayutta khô pana tham ma sa sa qua pi ana sa qua pi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu ra giờ mày ai đọc được trước là giơ tay lên để ờ, chúng ta đọc bài Cô Phước Kiên Nam mời lớp đọc bài giúp sư. Dạ. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. À. Dạ con à, kính lẫn dễ sư xin chào cả lớp con xin đọc bài tụ lậu a sa quá gốc Chaka 14 tham ma các pháp lậu Nô Asawa Thamma các pháp phi lậu 15 Dạ à, trở lại dùm con Asawa Thamma các pháp có cảnh lậu Anasawa Thamma các pháp phi cảnh lậu 16 Asawa Sambayutta Thamma các pháp tương ưng lậu à sa quá quý bá giúp ta tham ma các pháp bất tương ưng lậu 17 a sa qua chê quá tham ma xa xa qua chát các pháp lậu cảnh lậu xa xa qua chê quá tham ma nô chá a sa qua các pháp cảnh lậu phi cảnh lậu các pháp cảnh lậu phi lậu 18 a sa qua chê quá tham ma a sa quá sam bá dút ta chá các pháp lậu tương ưng lậu a sa quá sam bá dút ta chê quá tham ma no chá a sa qua các pháp tương ưng lậu phi lậu 19 a sa quá quý bá dút ta khô bá ná tham ma sa sa qua pi ana sa qua pi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu dạ bạch sư con đọc bài xong rồi con cảm ơn sư dạ xin mời cô dự thiện ạ dạ con kính đảnh lễ sư con kính đảnh lễ quý cô tu nữ dạ kính chào cả lớp con xin được đọc bài dạ số 3 là mã tụ lập asawa gochaka 14 asawa ma các pháp lậu no a sa qua tham ma các pháp phi lậu 15 a sa qua tham ma các pháp có cảnh lậu a na sa qua tham ma các pháp phi cảnh lậu 16 a sa va sambayutta tham ma các pháp tương lậu sa qua vipa tham ma các pháp bất tương ưng lậu 17. A sa qua che quá tham ma sa sa qua cha các pháp lậu cảnh lậu sa sa qua che quá tham ma no cha a sa qua các pháp cảnh lậu phi lậu dạ thưa sư 18 a sa qua che quá tham ma a sa qua sam ba yut ta cha các pháp lậu tương ưng lậu a à, sa qua sầm va vô ta chê quá thầm ma nô cha a à, sa qua các pháp tương ưng lậu phi lậu 19 a à, sa qua vip va vô ta ma sa sa qua bi ana sa qua bi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu dạ thưa con đã đọc xong con kính tri ân sư để dạ, xin mời học viên Phạm Tịnh Thảo Dạ con kính lễ sư ạ, à. kính chào cả lớp, em xin đọc là tụ lậu Asawa gốc trà cá 14 Asawa Thamma các pháp lậu No Asawa Thamma các pháp phi lậu 15 Sasawa Thamma có pháp quá cảnh lậu Anasawa Thamma các pháp phi cảnh lậu 16 Asawastham tathita Thamma các pháp tương lậu Asawavit tathita Thamma các pháp bất tương ứng lậu 17 Asawa Chewathamma Sasawa Chá các pháp lậu cảnh lậu Sasawa Chewathamma No Cha Asawa các pháp cảnh lậu phi lậu dạ được tôi cảm ơn 18 Asawa Chewa Thamma Asawa Sampavita trả tắt hết lậu tương ngôn lậu Asava Asawa Sampavita Chewa Thamma No cha Asava tắt hết tương ngôn lậu phi lậu 19 Asawa Vipavita Khổ Pana Thamma Sasawa Tí Anna Sawa Tí có phát bất tương ưng lậu tàn lậu có phát bất tương ưng lậu khi tàn lậu đã được sư con đã đọc xong ạ Dạ xin mời học viên Tô Quốc ạ. À. Dạ thưa sư, con xin học à sao hòa à, thầm mà các pháp phi lộ sa sa sa sa hòa tham mà các pháp có cảnh lộ a na sa hòa tham mà các pháp phi cảnh lộ a sao a sa hòa a sa hòa sam ba yutta tham mà các pháp tương ứng lộ a sa hòa quý ba yutta tham mà các pháp bất tương ứng lộ a sa hòa chè quá tham mà sa sa hòa chá các pháp lậu cảnh lậu sa sa hòa chê quá thầm mà nô chá á sa hòa à sa hòa các pháp cảnh lậu phi lậu nhà sư lướt lên dùm con 18 18 à sa hòa chè quá thầm mà à sa quá sầm bá yút tà chá các pháp các pháp lậu tương ưng lậu a à, a à, sa quá sam sambajutta che quá tham thamma no cha à, as asawa các pháp tương ưng lậu phi các pháp tương ưng lậu phi lậu a sa quá quý ba yut cô bát na tham ma quý bát yut ta cô bát na tham ma sa sáu hòa bí á là sáu hòa bí các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu dạ thưa sư con xin hết dạ xin mời học viên diệu thủy ạ con kính đỉnh lễ sư con kính chào cả lớp con xin đọc ạ tổ lậu a sa quắc A Asawak Chaka 14 Asawa Thamma các pháp lậu No Asawa Thamma các pháp phi lậu 15 Asawa Thamma các pháp có cảnh lậu Anasawa Thamma các pháp phi cảnh lậu 16 Asawa Sampá Jutta Thamma các pháp tương ưng lậu Asa quá pí quá ví pá rút ta tham ma các pháp bất tương ưng lậu 17 Asawa che ma sa sa qua chá các pháp lậu cảnh lậu sa sa qua che quá tham ma nô chá a à, sa qua các pháp cảnh lậu phi lậu xin sư đẩy bài giúp con ạ 18 a sa qua che quá tham ma a à, sa quá sam pa rút ta chá các pháp lậu tương ưng lậu a à, sa quá sam pa rút ta chê quá tham mà nô chá a à, sa quá các pháp tương ưng lậu phi lậu 19 a sa quá ví pa rút ta khô pa ná tham mà sa sa quá pí a na sa quá pí các pháp bất các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu con xin hết ạ con kính tri ân sư ạ xin mời ngọc trân ạ Dạ thưa sư con xin đọc bài Ba La Mã tụ lậu a à, sa Asawa Gochaka 10, số 14 à, tham ma các pháp lậu No a à, sa tham ma các pháp phi lậu Số 15 Sa sa tham ma các pháp có cảnh lậu Ana tham ma các pháp phi cảnh lậu Số 16. Asawa à, Sampayutta Thamma các pháp tương ưng lậu. Asawa à, Vipayutta Thamma các pháp bất tương ưng lậu. Số 17. Asawa à, chê quá Thamma Sasawa chá các pháp lậu cảnh lậu. Sasawa chê quá Thamma no chá Asawa các pháp cảnh lậu phi lậu. 18 số 18. Asawa chê quá Thamma à sau à sau qua sambayuta chám các pháp lậu tương ưng lậu à sau qua sambayuta chê quá tham a no cha à sau qua các pháp tương ưng lậu phi lậu số 19 à sau qua vipayuta khô bana tham ma sa sau pi anh là sau pi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu dịch dạ sư xin nói Dạ thưa sư quý Phật tử đã đọc bài xong ạ. Rồi, thì chúng ta học bài à, nghe phần à, giảng. à, <coughs> trong ờ, nhóm thứ ba của đầu đề nhị thì ờ, chúng ta có tụ lậu à, trong phần tụ lậu này thì chúng ta có à, 6 nhị đề à, 6 nhị đề thứ nhất đó là nhị đề lậu thứ hai là nhị đề cảnh lậu thứ ba là nhị đề tương ưng lậu thứ tư là nhị đề lậu cảnh lậu thứ năm là nhị đề lậu tương ưng lậu thứ sáu là nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu à, đó là sáu nhị đề ở trong phần à, tụ lậu à, à, xóa với chất cát cái phần à, các nhóm pháp mà nó liên quan nó được sắp xếp thành à, thành thành nhóm mà thành à, gối chất cát thành tụ thì à, ví dụ như là trong tụ lậu thì hầu như các pháp các nhị đề đều trình bày liên quan đến lậu ở khía cạnh này hoặc là ở khía cạnh khác à, giống như chúng ta học ở cái tụ thứ nhất là tụ nhân à, thì à, từ à, 6 nhân rồi à, các nhị đệ còn lại à, liên quan à, trình bày liên quan đến sáu nhân ở khi này khi cảnh này hoặc là khi cảnh khác chỉ có các uh, nhóm pháp mà ví dụ như là uh, chúng ta nhóm pháp chúng ta vừa, vừa học xong đó là nhị đề tiểu đỉnh thì uh, các nhóm pháp đó thì nhiều tức là nhiều thành phần pháp nhiều nhị đề khác nhau được gom lại à, mỗi một nhị đề có cái ờ, cái nội dung riêng biệt à, nội dung riêng biệt Ờ, phần ờ, mình để ý ở trong cái phần học đầu à, đề nhị này ờ, nhị đề đầu tiên đó là nhị đề cạnh nhị đề à, cảnh lầu nhị đề lậu chứ tại sao là nhị đề cảnh lậu ta lậu thì để lậu sẽ mở lậu nhị đề lậu ha nhị đề số 14 là nhị đề lậu à, sao quá đúc cát thì à, trong à, nhị đề lậu này chúng ta có hai câu pháp đó là các pháp lậu asawa à, tham và câu pháp số 27 và 28 27 đó là asawa à, tham các pháp lậu câu pháp số 28 đó là no asawa à, tham các pháp phi lậu Tại đây nó ở trong Bali nó cũng có xài một cái chữ mà thường dịch là không hay là phi gì đó làm thường xài cái chữ chữ nát nhưng mà đây nó vẫn có cái chữ đó lại <coughs> thay vì chữ nát thì nó là chữ nô à, thì à, như vậy thì cái chữ dịch là không hay là chữ phi hay là chữ bô gì thường dịch ở trong từ tiếng hán ra là thì ở trong tiếng mali nó có sai hai chữ một là xài chữ nát hai là xài chữ nô thì nó nó vẫn là tạng từ chỉ ý kiến mà nó viết hai trường hợp nát hoặc là nô ừ. giờ trước khi à, nghe giảng phần này để chúng ta sẽ xem lại phần à, phần à, trong chánh tạng giảng về hai cái câu pháp này một tí à, câu pháp này một tí nếu mà ai có lật sách sẵn chúng ta xem lật cái trang 287 ở mục 708 à, đọc cho sư cái phần thế nào là các pháp lậu dạ, à, con có mở trang thưa sư rồi mời. dạ con đọc ha thưa sư rồi dạ. phần tụ lậu a sa quá gốc cha cá 708 thế nào là các pháp lậu bốn lậu là dục lậu hữu lậu kiến lậu và vô minh lậu bảy vẽ chính ở đây thế nào là dục lậu pháp nào đối với các dục là sự mong muốn dục tham luyến ái dục tham luyến dục vui thích dục ái nhiễm dục luyến thương dục nôn nóng dục hôn mê dục quyến luyến dục đây được gọi là dục lậu 7 710 ở đây thế nào là hữu lậu pháp nào đối với các hữu là sự mong muốn hữu tham luyến hữu vui thích hữu ái nhiễm hữu luyến thương hữu nôn nóng hữu hôn mê hữu quyến luyến hữu đây được gọi là hữu lậu 711 ở đây thế nào là kiến lậu cho rằng đời là thường còn hay cho rằng đời không thường còn hay cho rằng đời cùng tột hay cho rằng đời không cùng tột hay cho rằng mạng sống là ấy thân thể cũng là ấy hay cho rằng mạng sống là khác thân thể là khác hay cho rằng như lai còn sau khi chết hay cho rằng như lai không còn sau khi chết hay cho rằng như lai còn và không còn sau khi chết hay cho rằng như lai không còn cũng không không còn sau khi chết kiến nào như vậy thiên kiến kiến chấp kiến trù lâm kiến hí luận kiến tranh chấp kiến truyền chấp trước cố chấp thiên chấp khinh thị sái đường tà đạo tà tánh ngoại đạo xứ nghịch chấp đây được gọi là kiến lậu tất cả tà kiến đều là kiến lậu 712 ở đây thế nào là vô minh lậu sự không hiểu trong khổ không hiểu tập khởi của khổ không hiểu sự diệt khổ không hiểu pháp hành đưa đến diệt khổ không hiểu quá khứ không hiểu vị lai không hiểu quá khứ vị lai không hiểu các pháp duyên tánh liên quan tương sinh pháp nào như vậy là sự không biết không thấy không lãnh hội không liệu ngộ không thực chứng không thông suốt không nhiếp thu không thấm nhuần không xét đoán không phản kháng không phản tỉnh thiếu trí phờ khạo không tỉnh giác si si mê si ám vô minh vô minh bọc vô minh phối, vô minh tùy miên, vô minh xâm nhập, vô minh then chốt, si là căn bất thiện, đây được gọi là vô minh lậu. Và đây là các pháp lậu. 300, 713 Thế nào là các pháp vi lậu? Ngoại trừ những pháp lậu ấy, còn lại các pháp thiện, bất thiện, vô ký, thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, tức thọ uẩn, trùng, thức uẩn cùng tất cả sắc và vô vi giới. Đây là các pháp phi lậu. Rồi, được 700, rồi. Dạ. Thì à, đó là phần ngày giải thích cho câu à, pháp số 127 và 128. À. à thì ờ, ở trong bài học này đó thì chúng ta thấy là chữ lậu cái chữ lậu a sáu quá ờ, được liệt kê đó là có bốn trường hợp so với ờ, cái chữ lậu mà chúng ta khi mà học về cái bài lậu hay là lậu hoặc nó được dịch từ cái chữ a sáu quá là nếu mà chúng ta là người học kinh tạng là chúng ta nhớ nhớ đến cái bài kinh gì có còn nhớ không bài kinh rất là quan trọng một bài kinh sư cũng rất là thích một bài kinh được đức phật ngày à, trình bày với cái phương pháp tu tập bằng nhiều trường hợp khác nhau để đầu từ à, các phiền não mà trong đó là có các lậu hoặc có ai còn nhớ không tất cả các lậu hoặc à, kinh tất cả các lậu hoặc À, Sapa Samvat số 8 bài kinh à, số 2 ở trong Trung Bộ à, bài kinh đó rất là hay à, đến thoảng khắp tử cũng nên à, lật lại xem cái cái bài kinh đó thì yeah. cái bài bài kinh đó thì à, trình bày cho chúng ta đó là nói là đoạn từ các lầu hoặc à, bây giờ ở trong trường hợp đó đức phật ngài đang nói về các lậu hoặc thôi nhưng bảy cái phương pháp đó cũng là bảy cái phương pháp à, đoạn từ các thiền não tham sân si mà nó thường hay sân khởi và chúng ta áp dụng bảy cái phương pháp đó để đoạn trừ nó à, mỗi cách trình bày rất là chi tiết à, về cái phương pháp tu tập và bảy phương pháp đó, ngoài trừ cái phương pháp là đoạn trừ bằng à, cách tu tập bảy giác chi thôi à, tập bảy giác chi thì à, đó là cái cái cách mà tu tập ờ, cao ngoài à, còn à, các phương pháp còn lại là các phương pháp mà chúng ta thường gặp ở trong cuộc sống và chúng ta có thể áp dụng để chúng ta tu tập là đoạn trừ các phiền não yeah nè đó là cái cái liên quan đến khi mà chúng ta học về lậu hay là lậu hoặc được dịch từ chữ a xóa và liên quan giữa kinh tạng với ờ, trong ờ, vi diệu pháp à, tiên chúng ta cũng tìm hiểu một cái, cái chữ a xóa à, cái chữ a xóa cái chữ a xóa mà mình, để mình dễ hiểu mình dễ nhớ cái ý nghĩa của cái chữ này vậy thì chúng ta hình dung ờ, cái ờ, cái ờ, cái cái vật mà người ta đem để ngâm ngâm thuốc à, thí dụ như là ừ, ừ, rắn mà người ta ngâm để làm ngâm để làm thuốc bắc chẳng hạn yeah. Dạ. thì à, cái cái chất thuốc mà nó thấm vào ở trong ờ, xác của con rắn hay là cái chất thuốc nó có mùi dính ở trong cái cái xác của con rắn à, nó ngâm tẩm vào ở trong đó như thế nào thì chữ asawa đó nó được hiểu đó là cái lậu hoặc mà nó ngâm tẩm uh, trói buộc chúng sanh cũng giống như vậy à, giống như vậy tức là bằng uh, nhiều cách khác nhau à, có chúng sanh đó là bị trói buộc bởi à, bởi dục lầu có chúng sanh đó là bị trói buộc bởi hữu lậu có chúng sanh đó là bị trói buộc bởi kiến lậu có chúng sanh đó là bị trói buộc bởi vô minh lậu ừ bây giờ rồi à, cái cách chia chi pháp ở trong bài kinh mà chúng ta nhắc đến đến lúc nãy tức là kinh Sapa số tác thì ở trong bài kinh đó khi mà trình bày về lậu hoặc hay là lậu a sáu quá ở trong bài kinh đó thì trình bày chỉ có ba trường hợp thôi tức là chỉ trình bày đó là dục lậu hữu lậu và mô vô minh lậu tức là chỉ, trình bày ba loại lọ hoa trong vi diệu pháp thì thường trình bày đó là bốn loại lọ hoa thì cách trình bày này chúng ta thấy nó giống ở trong ờ, chú giải ờ, ở trong chú giải khi mà trình bày về lậu hoặc thì các ngài trình bày có bốn trường hợp dạ. ở trong kinh tạng thì không phải là chỗ nào cũng trình bày ờ, lậu hoặc là có ba thỉnh thoảng thì chúng ta vẫn có thấy bản kinh đó trình bày về bốn nhưng mà theo ở trong chú giải hoặc trong quy diệu pháp là thường đó là trình bày đầy đủ bốn loại lậu hoặc thì à, thật ra thì à, bốn bốn nếu mà chúng ta học về quy diệu pháp á, chúng ta thấy là cái thật ra cái tà kiến á, thì à, nếu mà chúng ta tính về tâm tham á, thì thật ra là tà kiến nó cũng nằm ở trong tâm tham và dạ, cái dục lậu hữu lậu á, nó nằm ở trong tâm tham rồi cái kiến lậu nó cũng nằm ở trong tâm tham yeah. Dạ, tức là ba trường hợp đầu á, nó thuộc về tâm tham yeah. Dạ. còn ờ, ngoài trừ ờ, trường hợp đó là vô minh lậu thôi là bị tâm si à, bị tâm si chi phối những cái đó là để chỉ pháp là tâm si thì à, dục lậu đó là sự à, trói buộc chúng sanh trong cái trong cái cảnh dục à, trong việc hưởng thụ ngũ dục dạ yeah. thì uh, tức là liên quan đến ờ, sắc thinh hương vị xúc uh, nói chung là những thứ mà ở trong ờ, cảnh dục con người và chư thiên mà bị bị bị trói buộc yeah. Dạ. ví dụ như là và cái cái này là bình thường của một cái chúng sanh khi mà còn phiền não trói buộc yeah. Dạ tại vì cái sự trói buộc của các phiền não này mà Đức Phật này ví dụ đó là nó là một cái sự trói buộc mà mềm mại mà làm cho chúng sanh mà thiếu trí tuệ không thể nhìn thấy nó được à, dù à, đang bị trói buộc nhưng mà người ta vẫn thấy nó làm vui yeah. Dạ. ví dụ như trong cái câu chuyện mà nói về à, mẹ của ngài à, ngài Sivali lúc mà mang thai ngài đó là 7 năm 7 tháng 7 ngày ở chỗ thì chỉ nói là nhớ như là ở trong ở trong tỷ bộ thì là không không có cái như là 7 năm 7 ngày đó ở trong chú giải pháp cứu thì đề cập đó là 7 năm 7 tháng 7 ngày nói chung là trên 7 năm và dạ, đúng là thông thường thì ờ, các tử thấy mình là mình ờ, mình ờ, có mang tìm chỉ có trên ờ, có người chỉ chỉ hơn 8 ờ, tháng lại 9 tháng những người làm phun ít có ai mình có 10 tháng hay giống như trường hợp của Đức Bồ Tát mà với bao nhiêu thời gian đó thôi là chúng ta cũng thấy đa cực, yeah. Dạ. còn lần này thì à, cô mang thai người con đó là tính trên 7 năm yeah. Dạ nhưng mà đến khi mà sinh ra rồi thấy người con mà sau này nuôi người con mình lớn thấy người con mình ờ, biết tức là hiếu ngoan thì à, nhớ như là ngày à, xá lại phát ngày hỏi là nếu mà ờ, nếu mà được sinh ra những người con sinh ra những người con như thế này á thì bà có muốn sinh sinh thêm nữa hay không thì bà vẫn là sao cũng muốn có được nữa và một thời gian mang thai trên 7 năm nó là rất rất cực yeah, rất là cực yeah. Dạ, dạ. thì cái đó là sự trói buộc của dục lậu à, của dục lậu rồi à, thứ hai đó là hữu lậu là sự à, trói buộc bởi cái cảnh giới tái sanh à, bởi cảnh giới tái sanh như là cõi sanh ở cõi người à, ờ, tái sanh ở cõi trời các cõi trời sắc giới chẳng hạn à, ở cảnh nó bị trói buộc ở cái cảnh giới tái sanh thì à, ngay cả cái người mà tu tập chứng đắc được thiền định đó, chúng ta thấy là vẫn bị trói buộc ở cái cảnh giới tái sanh thí dụ như là đạo sĩ đạo sĩ Asita đạo sĩ Asita này là ông đã chứng được thiền thiền à, uh, bu sắc và ông biết chắc đó là đức bồ tát tức là thay tử sĩ thập tháp là chứng đắc được, à, sau này sẽ à, sẽ xuất gia và trở thành một bậc chân năng chân giác yeah. Dạ. thì ông thấy cái đó vui nhưng mà sau đó ông khóc thì đức vua tịnh phạm mới hỏi là tại sao cười rồi ông lại khóc thì ông giải thích là sao nói là cái vị thái tử này á, à, chắc chắn sẽ ờ, xuất gia và trở thành phật à, nhưng mà ông khóc là vì già cho nên ông ông vui nhưng mà khóc đó là vì à, lúc đó là ông chết ông không có cơ hội để gặp được đức phật nữa yeah. Dạ. thì thật ra đó nếu mà ông muốn thì ông vẫn có thể gặp được yeah. Dạ. nhưng vì à, cái người mà tu tập mà chứng đắc được thiền định rồi nó cũng có cái chấp của nó à, thì cái đó là nó chấp liên quan đến cái cảnh giới tái sanh thì khi mà họ chứng đắc được thiền định đó họ có khả năng thần thông đó là họ thấy chúng sanh ở cái cảnh giới đó như thế nào à, nó có cái cái hạnh phúc của thiền định đó cho nên họ không từ bỏ được à, họ không từ bỏ được thì à, nó là trường hợp mà bị trói buộc bởi cảnh giới tái sanh à, thứ ba đó là kiến lầu à, kiến lầu ở đây liên quan đến các loại tà kiến hiểu sai ví dụ như là ở đây có trường hợp đó là nãy à, trong trong sách giải thích cho mình à, liệt kê một số các trường hợp các loại tà kiến ví dụ như là cho rằng đời là thường còn là cho rằng đời là không thường còn tức là liên quan đến thường kiến với à, quê đồng kiến hay là cho rằng đời là cùng tổ thì à, cùng tổ nó cũng là tức là cho là có nó cũng thuộc về thường còn cho rằng đời à, không cùng tổ thì nó cũng là thường kiến à, dù cùng tột hay không thuộc cùng tột nhưng người ta vẫn hiểu nó là, là có à, cho nên nó là thường còn rồi à, cho rằng mạng sống hay là thân thể mạng sống là uh, mạng sống là ấy thân thể cũng là ấy <laughs> cái này thật dịch rất là khó hiểu cái này nếu mà trong kinh tạng á thì uh, tại trường hợp này là những trường hợp này á là người ta đến hỏi Đức Phật Đức Phật ngài không có trả lời à, chúng ta học ở trong kinh trung bộ ở trong kinh trung bộ 2 từ bài kinh số 60 mấy trong đó mình có trường hợp mà tỳ kheo Arithat à, tỳ kheo Arithat đi đến hỏi Đức Phật mấy vấn đề này nè rồi ông nói với Đức Phật đó là nếu Đức Phật nó biết là biết còn nó không biết là nó không biết và ông còn thăm với Đức Phật đó là nếu mà Đức Phật mà không trả lời mấy câu hỏi này là ông xuất gia nữa ông từ bỏ cái đời sống xuất gia <laughs> thì đức phật ngài nói sao nó ngài mới hỏi là lúc mà ông xuất gia nó có ai chứ không có ai nàng này nỉ có ai kêu ông đi đến xuất gia hay không dạ tại đức phật ngài không có ép Dạ, thì ông nói là tự ông đi đến xuất gia thôi cho đức phật không có này cho nên đức phật ngài mới nói đó là à, hãy thọ trì cái gì ngài trả lời là ngài trả lời còn à, cái gì mà ngài không trả lời là không có trả lời Ờ, cái cái chỗ mà tại cái này cái cách dịch do cái cách dịch khác nhau đại sư chưa coi là cái bản Bali không biết là cái đoạn Bali này nó có giống nhau hay không là do đoạn Bali khác nhau cho nên dịch giải dịch khác nhau thì ở đây ờ, bản dịch này mình có đó là mạng sống là ấy thân thể cũng là ấy thật ra cách dịch như vậy thì rất là khó hiểu nằm trong ngày dịch đó là thân thể mạng sống và thân thể là một hay mạng sống và thân thể là khác cái câu đó ở trong kinh tạng mình gặp làm gặp như vậy yeah. Dạ. thì ở trong đó nó, trong ờ, chú dạy giải thích cho mình cái mạng sống và thân thể trong trường hợp này đó là muốn ám chỉ cho cái cái tâm thức với lại cái thân này là một hay là khác à, tại người ta có cái quan niệm là sao cái người à, bà la môn đó họ có cái quan niệm đó là <laughs> tại trong thời đó thì bà la môn giáo người ta phát triển rất là mạnh trước, trước thời đức phật Ừ, trước sự à, trước khi mà Đức Phật này Đức Bồ Tát ngày được giác ngộ thành bậc chánh đẳng chánh giác cái tư tưởng của Bà La Môn phát triển rất là mạnh yeah. Dạ, cho nên nó nó có một số tài kiến nó, nó ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo yeah. Dạ, cho nên người ta mới đặt ra các câu hỏi đó thì uh, tại ờ, bà môn giáo người ta quan niệm đó là ờ, hoặc là một số tôn giáo khác ở thời đó người ta quan niệm đó là khi mình chết là chỉ cho cái thân này thôi là nó bị hư hoại còn cái tâm thức là nó từ bỏ cái thân này và nó đi tái sanh ở cái nó đi đến tái sanh ở một cái nơi khác à, đi tái sanh ở, ở một cái nơi khác cho nên nó mới có cái có cái câu hỏi này là cái, cái câu hỏi đó là cái thân thể với cái cái thân thể <laughs> cái sinh mạng với thân thể hay là ừ, là một hay là khác là vậy yeah, dạ, tại người ta nghĩ là cái thân này thì nó chết nó bị hủy hoại đi nhưng mà cái cái cái cái mạng ờ, cái mạng cái sinh mạng cái sinh mạng ở đây chỉ cho cái tâm thức nó không có chết Ờ, nó không có chết tức là nó từ bỏ cái thân này nó đi, nó đi tái sanh ở một cái thân khác một cái cơ thể khác yeah. Dạ. mà ở trong ờ, trong ờ, Phật giáo thì mình mình mình không có chấp nhận cái đó tức là với cái thân năm uẩn này hay cái thân này nó bị hủy hoại à, tức là chết thì các uẩn còn lại dù nó thuộc về phần tâm lý nó cũng bị hủy hoại tại nó không có chỗ nương để nó sanh khởi đối với chúng sanh ở cõi ngũ uẩn ừ, cái đó ra nói ở chúng sanh ở cõi ngũ uẩn thôi đối với chúng ta sanh ở cõi vô sắc thì nó không có thân này cái đó là nó, nó ở một cái lĩnh vực khác à, ở đây mình nói ở cái lĩnh vực mà chúng sanh mà ngũ uẩn à, thì khi cái thân này hủy hoại thì cái tâm này nó cũng bị tức là khi mà sắc quẩn bị hủy diệt thì bốn quẩn còn lại nó cũng bị hủy diệt yeah. Dạ. rồi ờ, cái cái sự tái sanh sự tái sanh là do cái nghiệp thiện hoặc là bất thiện tạo ra một cái quả thức mới đưa đến tái sanh à, cho nó nó không phải là cái cái tâm thức cũ này nó chết đi à, nó rời bỏ cái thân này và nó đi tái sanh ở một cái cái thân cái cơ thể mới không phải như vậy yeah. Dạ mà ở trong ờ, tiên vấn đáp ngày Nagasenak này à, giải thích giống như là cái cái trường hợp mà người ta đem cái một cái dừa mà nó có cái nó cái cái tức là nó có cái mầm sẵn ai mà chúng ta có trồng dừa chúng ta có ương dừa tức là có cái mầm sẵn cái đó người ta muốn nói là tại sao phải là một cái dừa mà có mầm sẵn người ta phải ví dụ như vậy để cho mình thấy là sao tức là còn có sự tái sanh nữa chứ nhiều cái trái dừa đó nếu mà không có mầm sẵn thì cái trái dừa đó nó có thể là sao nó không có một được đó là trái dừa mà đã có mầm sẵn rồi đem đi trồng rồi khi mà lớn lên nó có trái thì người ta mới đặt ra cái câu hỏi đó là cái trái dừa mà ở trên cây với cái trái dừa ở dưới đất có phải là cái trái dừa ở dưới đất mà mình đem trồng hồi đó hay không thì hoàn toàn nó không phải trái dừa ở trên đó là trái dừa hoàn toàn mới nó không phải là trái dừa mình đem trồng ý đó. cái trái dừa mình đem trồng ý đó nó hư mất rồi yeah. Dạ. nhưng mà nếu hỏi về sự liên quan à, của cái trái dừa ở dưới đất của cái trái dừa ở trên mới đó ờ, nó mới ra trái đó thì nó, nó có liên quan tức là do có cái trái dừa mà mình đem trồng đó mà bây giờ mình có được cái trái dừa ở trên thì đó là một cái hình thức giải thích về à, về nhân quả tức là sau cái đời sống này à, năm quẩn bị ngoài diệt và nó tạo ra một cái quả thức mới đưa đến tái sanh à, đưa đến tái sanh thì à, đó là liên quan đến à, đến các loại các tà kiến à, các các loại tà kiến yeah. Dạ. rồi mình có trường hợp là như lai có tồn tại hay không tồn tại gì đó tại đức phật từ ban đầu là sao từ ban đầu là ngài đã nói là cái thân năm uẩn này nó là vô ngã rồi cho nên nó không có trường hợp mà cái câu hỏi mà có tồn tại không tồn tại nó không có nó nó không đưa vào cái cái trường hợp đó được nên các câu hỏi đó được xem là các câu hỏi mà nó thuộc về tài kiến à, tài kiến à, những trường hợp đó là ờ, các tài kiến đó là nó cũng cũng hơi cao cấp à, gọi là tài kiến cao cấp tức là có những ờ, ví dụ tà kiến của những người mà chứng được thiền định rồi họ thấy là cái đời sống của vị vị phạm thiên ở cái cảnh ví dụ như là họ đã từng họ làm vị phạm thiên ở cảnh giới thấp hoặc là nhỏ và họ thấy những vị phạm thiên mà trước đây cái thời lúc mà mình còn phạm thiên vị này vẫn còn ở đây mà bây giờ mình chết sanh về cõi người mình tu tập chứng đắc thiền định mình có thường thông mình nhìn thấy vị đó vẫn còn ở đó thì người ta nghĩ đó là cái cõi phạm thiên đó cái vị phạm thiên đó là thường còn cho nên nó mới dẫn đến cái cái có tà kiến đó là thế giới là thường còn à, nó thuộc về thường kiến yeah. Dạ. thì các loại tà kiến đó nó thường là cái những tà kiến mà cao cấp của những người có tu tập nhưng mà họ hiểu sai do sự hiểu biết của họ có giới hạn yeah. Dạ. là ví dụ như là mình gặp ví dụ dạ. như là trong bài kinh đại nghiệp phân biệt bài kinh số 136 à, mình có các quan điểm người ta cho rằng đó là người làm ác tất cả những người làm ác sau khi chết à, người làm người làm ác sau khi chết tái sanh ở cõi khổ người làm thiện sau khi chết tái sanh ở cõi vui yeah. Dạ. thì uh, Đức Phật ngài nói là cái, cái đó là đúng dạ nhưng mà nói là tất cả những người làm ác sau khi chết tái sanh ở cõi khổ tất cả những người làm thiện sau khi chết đều tái sanh ở cõi vui thì Đức Phật ngài nói không đúng dạ yeah. tại vì à, thì những trường hợp đó là, là cũng một số người họ tu tập họ chứng được thiền định họ có thành thông họ thấy được là cái người này làm ác nè sau khi chết là bị tái sanh ở cõi khổ cái người này làm thiện nè sau khi chết là họ tái sanh ở cõi vui nhưng mà vì cái sự hiểu biết của họ nó còn có giới hạn họ không thấy được hết tất cả họ chỉ thấy được một số trường hợp đó thôi cho nên họ mới đưa ra cái quan điểm của mình đó là tất cả những người làm ác sau khi chết là tái sanh ở cõi khổ tất cả những người làm thiện sau khi chết tái sanh ở cõi vui đức phật ngài nói đúng dạ vậy cũng có những trường hợp đó người làm ác trong đời sống hàng ngày họ làm ác nhiều nhưng mà đến khi sắp lâm chung hoặc là vì sao à, ờ, do gặp uh, những trường hợp đặc biệt là thí dụ như là họ có cơ hội họ gặp được đức phật đột giá hoặc là bậc chánh đẳng chánh giá các vị thánh đệ tử họ làm được một cái công đức nào đó à, rồi tâm quá hoan hỷ rồi họ chết thì họ vẫn có thể là tái sanh ở cõi vui yeah. Dạ. rồi à, người làm thiền á, thì à, đôi khi à, do cái sự xô sức trong lúc mình sắp lâm chung mà mình để cho tham chi phối sân chi phối chẳng hạn giống như là hoàng hậu Malika à, trong lúc bà sắp lâm chung bà nhớ đến cái việc mình nói dối chồng mình làm cho tâm mình bị rai rứt đi làm cho tâm sân nó sanh khởi và tạo điều kiện cho cái ác nghiệp cho quả và tái sanh ở cõi khổ yeah. Dạ. thì à, đức phật cái cái trí của ngài là là không có giới hạn là vô lượng à, cho nên ngài thấy được hết tất cả các trường hợp cho nên ngài mới cho rằng cái cái việc mà cho là tất cả những người làm ác sau khi chết tái sanh ở cõi khổ nó thuộc là tà kiến nó không đúng à, thì các loại tà kiến đó nó là dạng tà kiến cao cấp à, tức là cũng có sự hiểu biết nhưng mà vì cái sự hiểu biết đó nó nó có giới hạn nó dẫn đến nó là đưa ra cái quan điểm sai lầm yeah. Dạ. còn à, những loại tà kiến thông thường à, ví dụ như là cái tà kiến mà chúng ta gặp ở trong tâm tham như là tâm tham hợp tà chẳng hạn yeah. Dạ thì những tà kiến đó nó được đề cập đó là từ trường hợp mà đơn giản nhất à, từ trường hợp đơn giản nhất ví dụ như là nó là à, nó là sắc xanh là có tội ở người kia nói sắc xanh nó có tội gì đâu có ác nghiệp gì tại vì cái này mình không có ăn cho nên mình giết để mình ăn ví dụ vậy à, thì cái hiểu sai đó nó cũng là tà kiến à, hoặc là ví dụ như là mình quen nói dối để vui chơi nghĩ cái đó nó nó có tội lỗi gì những cái cái việc nói dối đó nó ờ, làm cho người ta cảm thấy vui ví dụ vậy thì uh, cái đó nó là tài khí ờ, tại là cái đó là nguyên nhân làm cho mình có sự dễ chui yeah. Dạ. hoặc là ví dụ trong y học bây giờ nó có những, những trường hợp đó là ví dụ như là mình có người thân bệnh và vì uh, bây giờ người ta thấy là bây giờ người này cũng đã lớn tuổi ví dụ là 90 tuổi 100 tuổi đi bây giờ bệnh mà cái cơ thể nó đau nhức quá thì thay vì để cái cơ thể đau nhức như vậy thì người ta và họ cũng ví dụ là nếu mà họ có, có thể sống trở lại thì họ cũng không thể khỏe mạnh được thì thay vì để họ đau nhức như vậy thì người ta nghĩ đó là tôi bây giờ chích thuốc cho họ qua đời luôn Dạ, và qua họ nghĩ đó là cái đó là cái giúp đỡ người bệnh để họ bớt đi cái sự đau khổ vì mặt thân thể thì cách hiểu đó vẫn là tà kiến à, ờ, cái trường hợp đó vẫn là là sát sanh yeah, dạ, vẫn là sát sanh và cái đó nếu mà trường hợp ờ, ở trường hợp mà mình những trường hợp đó mà ví dụ tại những trường hợp đó thường là hỏi gia đình có chấp nhận hay không yeah. Dạ mà ở trong trường hợp đó mình mà những người con mà mình ký giấy tờ đó nó cũng rất <laughs> nguy hiểm cho mình à, rất nguy hiểm cho mình ở những trường hợp đó yeah. Dạ. thì à, cái đó nó thuộc về các loại cái đó là tà kiến nó liên quan đến kiên lậu rồi à, trường hợp khác à, cuối cùng đó là vô minh lậu yeah. Dạ. vô minh lậu vô minh lậu thì à, thường khi mà đề cập đến vô minh lậu nó là liên quan đến là không hiểu biết về tư đế à, không hiểu biết về tư đế cái đó là cách nói ngắn gọn nhất Dạ. mà nếu mình ờ, giảng ờ, rộng ra đó, ví dụ như là không hiểu biết về năm uẩn không hiểu biết về 12 xứ 18 giới chẳng hạn thì những trường hợp đó nó đều được xem là vô minh dạ ví dụ như là khi mắt thấy cảnh sắc dạ thì, thì ờ, mắt thấy cảnh sắc thì à, nếu mình tài canh sắc đó là thí dụ nó liên quan đến người thì mình ờ, cho rằng đó là đây là người nam đây là người nữ hoặc là khi tay ờ, nghe tiếng à, nghĩa là đây là âm thanh của người nam người nữ rồi dẫn đến cái cái ờ, tâm tham nó chi phối hoặc là tâm sân chi phối thì những trường hợp đó nó đều là buông minh cả à, vô minh cả và ở đây cái phần này chúng ta học vi diệu pháp chúng ta sẽ thấy rất là rõ tức là khi tâm tham sanh khởi thì nó có nhóm si phần khi tâm sanh sanh khởi nó có nhóm nhóm tâm sở bất thiện biến hành tức là nhóm si phần yeah. Dạ. cho nên trong tham và tâm trong sanh lúc nào nó cũng có si mà vô minh chi pháp của nó là si yeah. Dạ. thì chúng ta học cái vi diệu pháp mà chúng ta liên quan đến chi pháp đó thì chúng ta sẽ thấy rõ à, tức là lúc nào tham sanh khởi lúc nào sanh sanh khởi mình cũng bị vi mình buồn mình chi phối là cũng có si ở trong đó à, để mình không thấy được cái cái thực tính thật của các pháp à, không thấy được thực tính, tính thật đó là đó chỉ là cảnh sắc đó chỉ là cảnh thinh hoặc là cảnh mùi cảnh vị hay là cảnh xúc cảnh pháp à, à phải đó là người nam người nữ Ờ, người này ờ, chửi tôi người này đánh tôi thì như vậy à, thì lúc đó là cái tâm tham tâm sân đó nó bị bị chi phối thì đó là cái cách nói rộng ra còn ngắn gọn thường ở trong kinh giải thích cho mình đó là tức là không biết về khổ không biết về khổ tập không biết về khổ gì không không biết về con đường à, đưa đến sự diệt khổ à, là vô minh yeah thì trong trong bốn loại tà kiến này thì dục lậu hữu lậu kiến lậu bây giờ nó liên quan đến sự chấp giữ sự nắm giữ yeah. Dạ. cho nên cái cái chi cái uh, nó thuộc về về tham còn nếu người ta ba nói chi pháp cụ thể hơn đó là dục lậu kiến lậu thì uh, cái chi pháp của nó là tham tâm sở mà kiến lậu thì đó là tâm sở tà kiến à, thì hai này thì à, ba này thì nó vẫn sanh khởi trong tâm tham à, vẫn sanh khởi trong tâm tham còn vô minh lậu thì chi pháp của nó, là tâm sở si à, tâm sở si đó là chi pháp cái phần này như vậy thì à, khi mà phân tích về bốn loại lậu hoạt và mình biết được chi pháp của nó à, mình biết được chi pháp của nó là gì dục lậu hữu lầu thì chi pháp của nó là tâm sở tham kiến lầu là tâm sở tà kiến vô minh lầu là tâm sở si như vậy thì các pháp lậu ở đây thì nó chắc chắn là gì các pháp lậu ở đây là gì là ba tâm sở lúc nãy tức là tâm sở tham tâm sở tà kiến và tâm sở si tâm sở si thì vậy giống ờ, nếu mình phân tích rộng ra thì giống như nói lúc nãy tâm sở tham này nếu mà có mặt thì à, nó chỉ có mặt ở trong ờ, tạm tâm tham tâm sở tài kiến nếu mà nó có mặt thì nó chỉ có mặt ở trong ờ, tâm sở tham mà nó hợp tà tâm sở tham hợp tà còn à, tâm sở si thì à, nó có mặt được cả 12 tâm bậc thiền vì nó là loại tâm sở bất thiện biến hành à, bất thiện biến hành thì à, ba cái ba cái cái tâm sở này á, nó cũng luôn luôn đó là ngấm ngầm ở trong ở trong người ở người phàm phu à, tham tà kiến và si Ờ, nữa là lúc nào nó cũng trói buộc cái người phạm phu mình à, thỉnh thoảng thì mình à, có được một ít cái tâm thiện sanh khởi nhưng mà tâm thiện sanh khởi đó, đó nhiều khi nó là tâm thiện xuất phát từ à, cái sự thúc đẩy của tham tà kiến và si cũng có yeah. Dạ. ví dụ như là chúng ta làm việc bố thí à, ờ, vì mình mong cầu đó là à, để hưởng được tài sản về của cải vật chất để được sanh về cõi trời thì cái cái việc thiền đó là mặc dù trong lúc mình làm thì làm bằng tâm thiền nhưng mà cái động lực để mình thực hiện cái tâm thiện đó là nó là tâm tham nó có tà kiến nó có si ở trong đó à, nó có si ở trong đó bởi vì à, các động lực nó được làm từ các động lực này thúc đẩy của các động lực này cho nên à, cái đời sống luân hồi mình không có kết thúc yeah, đời sống luân hồi mình nó không có kết thúc nó khác với uh, người trí à, ờ, khi mà họ thực hiện các thiền sự á, nó không phải bằng ờ, tâm tham nó không phải bằng tà kiến không phải bằng si mà họ thấy được cái đời sống này đó là vô thường à, khổ vô ngã hoặc là các việc thiện và việc thiện đó sẽ giúp cho họ thoát được cái đời sống luân hồi Ờ, không bị à, trói buộc bởi bởi các thuyền đạo tham sân si cho nên họ làm việc thiện và thuần tí khi mà họ làm việc thiện họ biết được đó đây là hành động thiện được thực hiện đó là bởi tâm thiện dạ, được thực hiện bởi tâm thiện mà cái quá trình này thì nó đòi hỏi phải rèn luyện rất là nhiều à, thường xuyên suy xét thì có được cái trạng thái tâm lý đó à, tâm lý đó còn không thường làm làm thì trong đó trong lúc đó thì làm với tâm thiền nhưng mà bên cạnh tâm thiền đó thì tâm tham ờ, ly tà và tâm tham hợp tà nó xuất hiện liên tục và khi mà tâm tham có mặt thì tâm si không mặt thứ hai đó là các pháp uh, phi lậu à, các pháp phi lậu thì các pháp phi lậu ở đây đó là mình chỉ bỏ ra là ba pháp lậu đó thôi à, chỉ cần bỏ ra ba pháp lậu đó thì nó còn lại đó là các pháp phi lậu tức là mình có 12 tâm bất thiện 18 tâm vô nhân 24 tâm dục giới tình hảo 15 tâm sắc giới 12 tâm vô sắc giới 40 tâm siêu thế 49 tâm sở thì bỏ ra ba tâm sở nó thuộc về về lậu à, rồi là luôn 28 sắc pháp à, luôn niết bàn thì đó là các pháp phi lậu à, các pháp phi lậu Nhưng vậy di pháp ở đây đó là mình à, nói gọn lại đó là 121 tâm 49 tâm sở à, 49 tâm sở ngoài à, ba tâm sở nó thuộc về chi pháp của lậu hai tâm sắc pháp và niết bàn thì à, đó là chi pháp của ờ, ở câu số 28 là các pháp chi lậu ờ, các pháp ờ, phi lậu vì tên tên của nhị đề này à, nó là nhị đề lậu mà chúng ta nãy chúng ta học đó chúng ta có hai câu pháp là các pháp lậu và các pháp phi lậu nên tên của nhị đề này đó là lấy tên theo cái cái câu pháp đầu à, cho nên ở đây đó là nhị đệ triệt bản vì cách tính chi pháp á, vì các pháp lậu thì à, mình lấy là ờ, tham tạc chiến và si nhưng mà các pháp phi lậu thì mình lấy tất cả các pháp chân đế còn lại à, cho nên nó là như để chiếc bán vô dư à, để chiếc bán vô dư thì à, đó là nhị đề số 14 à, nhị đề số 14 thì chúng ta học thêm một nhị đề nữa à, một nhị đề nhị đề thứ hai đó là nhị đề cảnh lậu à, như để cảnh lậu rồi nhị, theo thứ tự thì à, nhị đại số 15 à, xa sa qua đúc cá thì mình có hai công pháp đó là cổ pháp số 29 xa sa qua tham ma các pháp có cảnh lậu 30 đó là qua tham ma các pháp phi cảnh lậu à, pháp phi cảnh lậu thì chữ, ờ, à, trong trường hợp này đó là cái chữ nát nó được thợ đổi thành chữ nát à, tại nó, nó có một cái quy tắc về văn phạm đó là cái chữ nát mà nó phía sau nó là là nguyên âm thì nó sẽ được đổi thành chữ anát để nó ghép với cái nguyên âm đó cho nên mình được đó là anasawa thamma à, các pháp phi cảnh lậu thì à, ở đây ở một à, cái này ngắn để sư đọc luôn ha ở mục ờ, bốn bảy trăm mười bốn dạ, trong đây có đề cập cho mình đó là thế nào là các pháp có cảnh lầu những pháp thiện bất thiện vô ký thành cảnh lầu thuộc dục giới sắc giới vô sắc giới tức là sắc quẩn thọ quẩn tượng quẩn hành quẩn thức quẩn đây là các pháp có cảnh lầu. thế nào là các pháp phi cảnh lầu? các đạo siêu thế và quả của nào cùng với bu giới đây là các pháp phi cảnh lầu yeah. Dạ. như vậy à, các pháp cảnh lầu ở đây đó à, các pháp cảnh lầu ở đây ở trong chánh tạng liệt kê cho mình là gì hồi nãy mình à, các pháp lầu á, thì mình có tham tà kiến và si bây giờ các pháp cảnh lậu á cảnh tức là gì tức em học cảnh tức là gì à, trước em học cảnh là gì tâm tham có phải là cảnh không Não sei. Não tem dạ thưa sư không có nghe tiếng sư thưa sư tại sư hỏi sư thấy em ru à, sư không biết có ai nghe không nữa sư hỏi thấy mọi người im ru mà không biết có ai nghe không à, nó Dạ thưa sư tại không rõ lắm, sư sư đang hỏi về tâm tham có phải là cảnh hay không? hay là sư đang hỏi về cái cảnh cảnh bất thiện mà trợ cho cái cảnh thiện hoặc bất thiện sinh khởi hay sao sư? Thì uh, trước đây mình học về cảnh Cảnh tức là gì? Sao mình mới gọi là cảnh? Mà đó tự bị tâm biến thôi sư tức là cái gì mà bị tâm biết tại cái chữ cảnh này á nó theo cách của ngoài đời khi mà nói về cảnh á, thì người ta chỉ hiểu là gì cảnh tức là cái gì mà mắt thấy à, ví dụ mình nói là đi ngắm cảnh thì người ta chỉ hiểu cái chữ cảnh đó là gì tức là cái gì mà người ta nhìn thấy nó à, cái gì mà người ta nhìn thấy nó à, nhưng mà trong cái gì pháp cảnh mình mình không phải hiểu theo cách đó à, tức là cái gì mà bị mà tâm biết được à, cái gì mà tâm biết được thì người ta gọi đó là cảnh yeah. Dạ. cho nên ngay cả tâm tham à, tâm sân tâm si và tâm thiện ở đây chúng ta thấy là ở trong danh tạng liệt kê cho mình thì các pháp thiện bất thiện bố ký thành cảnh lầu dục giới sắc giới vô sắc giới yeah. Dạ. tức là ngay cả ở dục giới sắc giới vô sắc giới Ờ, nó đều trở, trở thành cảnh lậu ờ, nó đều là có thể trở thành cảnh lậu tức là nó có thể bị tham à, tà kiến và si biết được ờ, tà, tà kiến biết được mà ở đây nó có cái một cái giới hoặc là một cách liệt kê khác đó là liệt kê theo năm uẩn tức là thọ uẩn tượng uẩn hành uẩn và thức uẩn à, mà tham tà kiến và si này biết được thì nó cũng đều trở thành cảnh lầu nha dạ. chỉ có một điểm mà chúng ta cần à, chú ý theo cách liệt kê ở trong ờ, chú giải ở đây à, ở trong chánh tạng ở đây là các pháp thiện à, các pháp thiện thì à, rồi ở phía sau mình à, các ngài còn nói thêm đó là tức là thuộc dục giới sắc giới vô sắc giới nhưng mà chỉ các các pháp thiện ở đây á, nó chỉ giới hạn ở là thuộc về hiệp thế à, thuộc về hiệp thế à, thì à, cảnh tham tà kiến và si nó có thể biết được tức là các pháp lậu này biết được thì cái nào cái pháp nào mà các pháp lậu này có thể biết được á thì nó thuộc về nó thuộc về à, cảnh lậu à, thuộc về cảnh lậu cái phần này thì hôm trước mình đã nói rồi à, phần này hôm trước mình đã nói rồi thì ở đây mình có 12 tâm bất thiện 18 tâm vô nhân gì đó à, tức là cái nào tham tà kiến và si nó có thể biết được à, thì cái đó nó đều thuộc về cảnh lầu à, ừ, cảnh lầu nhớ là nó là cảnh thôi ha nó là nó chỉ là cảnh thôi à, nó là cảnh thôi ở đây tại sao mình liệt kê luôn cả 52 tâm sở à, tại sao mình liệt kê luôn cả 52 tâm sở vì ở trong trường hợp mà mình liệt kê cả 52 tâm sở là bây giờ ví dụ như là tham tâm sở tham mà nó sanh ở trong tâm tham tà kiến thì à, cái tâm thực tham đó nó cũng bị biết bởi tâm tham tà kiến hay là tâm sở tà kiến mà nó sanh ở trong tâm tham học tà thì tâm tham học tà đó nó cũng bị biết được tâm tham tà kiến à, cho nên liệt kê luôn cả não à, là nó cũng thuộc thuộc về cảnh lậu về cảnh lậu trường hợp thứ hai đó là đó là cái chi pháp trường hợp một thứ hai là các pháp phi cảnh lậu pháp phi cảnh lầu thì các pháp phi cảnh lầu ở đây đó là ở trong ờ, chánh tạng ờ, liệt kê cho mình gì các pháp đạo siêu thế các pháp quả ờ, của đạo cùng với vô vi giới ta muốn nói về tâm đạo tâm quả và niết bàn vô vi giới đây tức là chỉ cho niết bàn thì nó là phi cảnh lầu các pháp này nó thuộc về phi cảnh lầu là vì we giờ tham tà kiến và si á, nó không thể biết được yeah. Dạ. ở trong tâm thiện của mình á, tham tà kiến nó, nó có thể biết được ví, à, ví dụ như là sau khi mình làm làm thiện xong à, được mọi người khen à, được mọi người khen à, người A người B gì đó ờ nay làm phước lớn quá làm phước chu đáo quá thì lúc bây giờ sao à, tâm thi, tham tà kiến à, sanh khởi liền à, thấy là ta làm được cái việc đó à, cho nên cái tham hay, hay tà kiến hay là si nó biết được tâm thiện là nó biết ở trong à, trường hợp đó nhưng mà ở trong si, tâm si thế thì nó cũng có Ờ. Ừ. nó không có biết được cái đó và dạ, cho nên ở đây nó lại là các pháp phi cảnh lậu à, các pháp phi cảnh lậu thì à, đó là cái câu pháp số uh, số 30 uh, nhị đề số 15 câu pháp số 29 30 à, thì uh, về tên gọi thì chúng ta cũng thấy là nhị đề thì cảnh lầu nhưng mà câu pháp này là các pháp cảnh lầu các pháp phi cảnh lầu cho nên cái tên gọi đó là lấy tên của nhị đệ thứ nhất cái câu pháp của nhị đệ thứ nhất để đặt tên cho nên đó là nhị đệ chiết máy Về cái cách tính ờ, chi pháp đó, thì chúng ta thấy là các pháp có cạnh lầu thì đã kể tất cả đó là 81 tâm hiệp thế cùng với 52 tâm xã phối hợp 28 sắc pháp à, 28 sắc pháp còn các pháp phi cảnh lầu đó là chỉ cho tâm đạo tâm quả và niết bàn như vậy thì giờ hai câu pháp này uh, lấy tất cả các chi pháp ở trong pháp chân đế à, cho nên ở đây nó là vô dư à, vô dư à, như này mình nhị đề số 15 này đó nhị nhị đề cảnh lầu á, là đầu đề chi bán vô dư à, thì đó là cái tên gọi hôm nay chúng ta tạm học à, hai nhị đề như vậy à, xin kết thúc ở đây xin tạm biết lại cho lớp năm một bổn sư thích ca mâu ni phật mời à, cô quốc duy dạ dạ buổi học đến đây là kết thúc và chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy chúng con xin kính chúc sư được nhiều sức khỏe và ăn vui ạ dạ bây giờ xin mời cô tu nữ diệu bảo thay mặt lớp đọc thời kinh hồi hướng phước chư thiên xin mời cô ạ Nam mô Bụt Thầy Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Sankhaya. Dạ, con xin thay mặt học viên à, đọc lễ ừ, hồi hướng đến chư thiên ạ. À. Akasatha Chapumatha Devanaga Mahitika Bonyang no anumodanto chirang rakanto no garu Akasata chapumata devanaga mahitika Bonyang no anumodanto chirang rakanto no Akasata Chapumata Devanaga Mahitrika Bunyang No An No Dan Tu Chi Rang Rakan Tu Nya Tayo Akasata Chapumata Devanaga Mahitrika Bunyang No Anomo Dan Tu Chi Rang Rakan Tu Banino Akasata Chapumata Devanaga mahitika bốn nhân no mô dan tu chỉ rang ra can tu no sa da idang vatano bốn nhân asawakaya hang hon tuana gate kale sa đu sa đu tha đu dạ thầy kinh hồi hướng phước đến chư thiên đã tụng đọc xong dạ xin mời lớp nghỉ sa dạ, tu sa tu dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ à. con kính chúc sư được nhiều sức khỏe kính chúc đạo tràng được nhiều sức khỏe ạ à. Ờ, kính chiên sư kính chào đội tràng dạ con kính tri sư kính chào cả lớp ạ rồi xin mời lớp nghỉ